chuyện cũ ấy qua lâu rồi mà sao em vẫn còn buồn còn ướt mắt quên mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngu buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em tròn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương thật lòng anh yêu rõ vết thương em ghim thở sâu đã khiến tim u sầu vậy giờ anh học cách để yêu một người tốt tươi chuyện cũ ấy quá lâu rồi mà sao em vẫn còn buồn còn ướt mắt hoen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngu buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em tròn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương thật lòng anh yêu rõ vết thương em ghim thở sâu đã khiến tim u sầu giờ anh học cách để yêu một người tốt đường Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương Cùng đi hết quãng đường Dù người con gái anh thương Lòng vẫn còn bao vấn vương Thật lòng anh yêu gió vết thương em ghim thật sâu Đã khiến tim sâu vậy giờ anh học cách để yêu một người tôn thương vậy giờ anh học cách để yêu một người tôn thương